Hello, hello, xin chào anh chị em và các bạn à, Thị trường đang phản ánh rất nhiều các thông tin trái chiều khác nhau Trong đó có những thông tin tích cực cũng như là cũng có nhiều thông tin tiêu cực Về nhà đầu tư chứng khoán cá nhân Chúng ta cần phải có góc nhìn nào đúng để giúp chúng ta có những cái kế hoạch chiến lược đầu tư một cách tốt hơn Đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến 6 tháng cuối năm Hello, xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong buổi livestream tối hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì à, có thể comment vào chat và hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì đây là video rất quan trọng, đặc biệt là dành cho những đầu tư đang tham gia thị trường vào thời điểm này. Nếu anh chị em đang có mặt có thể comment cho Dũng một cái à, comment vào ô chat đúng không ạ? Hãy comment vào ô chat comment số 1 để chúng ta bắt đầu uh, chương trình sau một vài phút nữa. À, xin chào bạn à, Phạm Thành Đạt, bạn Hoàng Huân, xin chào Đăng Hồ, Hữu Toàn, rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ. À, chúng ta biết rằng là thị trường nó đang biến động khá là mạnh trong thời gian vừa qua. Lúc thì lên, lúc rồi xuống với biên độ rất là lớn. Vậy nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì chúng ta nên làm gì trong thời điểm này? Và rất nhiều thông tin khác nhau Vậy để làm sao để chúng ta biết được phản ánh các thông tin đó như thông tin thực tế trên thị trường và cũng như là quyết định tốt nhất trong đầu tư ạ? Xin chào bạn à, Lê Phương, bạn Nguyễn Ngoan, à, xin chào tất cả anh chị em. Xin chào bạn à, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Xuân Quyết, Vũ Hoàng và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Thế bây giờ chúng ta không phải đợi lâu nữa và chúng ta sẽ quay trở lại cái chương trình ngày hôm nay. À, về cơ bản thì trong lĩnh vực đầu tư thì cái việc thông tin là rất quan trọng với chúng ta. Chúng ta có ba cách để nhìn nhận thông tin. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhận theo cái thực nhất cái cái vốn có của nó. Nếu chúng ta cho quan sát một cái thông tin mà chúng ta nhìn nhận theo cái vốn có của nó, chúng ta không bóp méo. Tức là chúng ta không nhận định theo nó tích cực hơn hay là tiêu cực hơn. Đấy cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là việc chúng ta nhận định quan sát theo những cái thông tin mà mọi thứ nó vốn như vốn dĩ là như vậy đấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn nhận xem là để chúng ta biết rằng là việc thông tin như vậy nó tác động đến chúng ta cảm xúc chúng ta như thế nào và đưa ra cái quyết định hành động của chúng ta cái điều thứ hai chúng ta sẽ đến với gì ạ à? tức là nếu chẳng chẳng hạn nếu thông tin đó nó mang tính chất là tiêu cực nó mang chất là phá hủy thì chúng ta phản ánh như nào nếu chúng ta nhìn một góc xấu nhất thì nếu chúng ta nhìn xấu nhất xấu nhất thì chúng ta sẽ có kế hoạch gì chúng ta phản ứng ra sao và chúng ta hành động như nào và thứ ba nữa là gì ạ trong trường hợp đó chúng ta có những trải nghiệm gì để giúp chúng ta tốt hơn trong thời gian tới và ba cái câu hỏi như vậy nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn nó sẽ giúp chúng ta có nhiều cách để lựa chọn những quyết định của mình thế thì đầu tiên chúng ta sẽ làm à, cái nhận định tức là cái cái nhận định mà rất nhiều các chuyên gia ở trong dạng khác nhau thường thì nó có những cái nhận trái chiều nhau thường có rất nhiều nhận định mà chúng ta không thể kiểm soát được nên chính vậy thì trong đầu tư chúng ta cần phải gì ạ một là chúng ta có những cái trải nghiệm và chúng ta viết ra thành chúng ta là thành sổ nhật ký để giúp chúng ta có nhiều gì ạ, bài học sau mỗi quá trình mà chúng ta tích lũy được trong nhiều năm tuy nhiên thì điều này nó cũng có thể củng cố cho cái việc chúng ta ra quyết định trong ờ, một khoảng thời gian ngắn để đảm bảo cho cái việc đầu tư thì bao giờ chúng ta cũng nhớ rằng là nguyên lý tức là cái quy luật quy luật vận động của thị trường trong mỗi thời điểm khác nhau là nó khác nhau thứ hai là chúng ta nắm rõ được cái nguyên lý của nó nguyên lý vận động của thị trường chứng khoán vận động của bất động sản thị trường vận động của mọi thứ nó đều có nguyên lý hết và chúng ta cần phải nắm rõ được các bước để chúng ta thực hành đầu tiên chúng ta sẽ quan sát về gì ạ những cái gì chúng ta đang nhìn thấy đây ạ có thể các bạn nhìn thấy là những thông tin tích cực ở đây đó là gì ạ à, các nhà đầu tư trong nước mở rất nhiều tài khoản đấy chúng ta nhìn là thông tin tích cực tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là ở, ở dưới này thì bắt đầu chúng ta thấy là à, cục dự trữ liên bang mỹ thì à, cũng đang là lo ngại về lạm phát và chúng ta bên cạnh đó chúng ta thấy là giá dầu châu âu đang có xu hướng tăng mạnh vậy giá dầu ở châu âu tăng mạnh thì nó có xu hướng tác động lên lạm phát và đó là gì ạ à, lạm phát không những là à, ở mỹ cũng như là của toàn, toàn bộ châu âu và chúng ta cũng thấy là nhìn trên phía trên thì chúng ta thấy là à, đi, đi DGC ở D lưu thế giới số là có một khoản lợi nhuận ước khoảng độ 140 tỷ tăng khoảng 20% về cơ bản đây cũng là thông tin tích cực thì chúng ta còn nhiều thông tin khác nữa thế thì ngoài ra chúng ta cũng có thể quan sát rất nhiều các dự báo chẳng hạn như là tăng trưởng dự báo năm 2022 khả quan và cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu bây chúng ta đang đầu tư bạn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn và việc lựa chọn các cổ phiếu trong chúng ta trong đoạn này là lựa chọn như thế nào để cho giúp chúng ta một là an toàn hơn hai là giúp cho chúng ta bảo đảm được gì ạ à? NAV chúng ta không bị biến động quá lớn bởi vì khi mà NAV biến động quá lớn tức nó giảm quá sâu thì gần như chúng ta không có cơ hội để lấy lại được nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm rõ được cái nguyên lý của nó thế thì đầu tiên chúng ta thấy là trong đầu tư thì có một cái nguyên lý đó là quy luật cung cầu Vậy quy luật cung cầu là một trong những cái quy luật quan trọng để giúp cho nhà đầu tư củng cố thêm cái gì ạ? À? Cái niềm tin của mình trong đầu tư hiểu rõ là những vận động của thị trường và đặc biệt là nếu những ai hiểu rõ về các mẫu hình, mô hình thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định một cách đơn giản. Chúng ta quan sát về một cái biểu đồ phân tích kỹ thuật. Thế chúng ta nhìn thấy thị trường thì cách đây khoảng một hai ba tháng trở lại đây chúng ta nhìn thấy ạ à, vốn dĩ mà chúng ta nhìn về thực tế thì nó đang bước vào chu kỳ giảm và anh chị em này thấy thị trường đang bước vào chu kỳ giảm có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em thấy là thị trường đang bước vào chu kỳ giảm vậy vốn dĩ chúng ta nhìn thấy là cái kênh xu hướng là kênh xuống giảm ạ nó là một xu hướng giảm đúng không ạ nếu chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây là xu hướng giảm thì hãy comment số 1 ạ vậy nếu mà xu hướng giảm thì cái câu chuyện đấy là gì ạ nếu trong trường hợp đấu giá mà xu hướng giảm thì được thì tức là mọi người đấu giá mà xuống giảm tức là cái nguồn cung nó lớn hơn cầu rất là nhiều cái cung lớn ra cầu rất nhiều mà nó lại trong xuống giảm thì rõ ràng là việc mà cái việc mà cổ phiếu có những dao động lớn biến động lớn nó khiến cho nhà đầu tư chúng ta gì ạ à, bị mỗi một lần giao dịch như vậy chúng ta bị xẻo thịt và quá trình này nó sẽ kéo dài một khoảng trong khoảng thời gian mà nó ăn mòn tài khoản chúng ta và dẫn đến một thời gian chúng ta cháy tài khoản hoặc là gần như mết tài khoản đấy là lý do các nhà đầu tư mới đang tham gia thị trường nhưng tuy nhiên thì việc để chúng ta phân biệt ở đoạn này rất đơn giản đầu tiên thì trong xuống này các bạn không cần phải hỏi nhiều là cổ phiếu nó sẽ biến động sao cái đặc tính của những cái đoạn này là trong quá trình giảm đây qua trong quá trình giảm thì khối lượng giảm rất mạnh bởi vì các nhà đầu tư tổ chức đang bán ra và thứ hai là trong quá trình kéo lên đây là kéo lên thì nó không có khối lượng giảm thì giảm rất mạnh kéo lên không khối lượng nên đây là quá trình chúng ta gọi là quá trình bán tháo của các tổ chức và chúng ta tiếp tục thấy là giảm rất là mạnh ở đây đây là một quá trình giảm tiếp theo với khối lượng rất là lớn và chúng ta lại thấy là biên độ kéo lên ở mức thấp biên độ thấp và chúng ta lại tiếp tục giảm ở đây với biên độ lớn hơn và chúng ta điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra chúng ta có thể comment lại được không ạ điều gì đang diễn ra ở đây ạ nếu mà giảm giảm rất là thấp như này và kéo lên thì ạ à? kéo lên thì khối lượng gần như không có kéo lên khối lượng gần như không có thì điều gì đang diễn ra nên cái khả năng là kéo lên khi mà kéo lên mà không có khối lượng tức là chúng ta gọi là mất cân đối cung cầu vì mất cân đối cung cầu nguồn cung lớn hơn cầu rất rất nhiều nên khi mà thị trường kéo lên ở một đoạn rất ngắn như này và khối lượng thấp như này thì khả năng cơ hội chúng ta gì à, sống sót trên thị trường là rất thấp đấy là cái điều đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được tại vì nhiều nhà đầu tư thì cứ dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi lên nhưng bây giờ đang lao dốc mà đang gặp một cái vùng hỗ trợ rất là yếu đấy ạ thì cái việc mà gặp vùng hỗ trợ rất là yếu mà nó lại đang song xuống giao dốc thì chỉ cần một gì ạ à, cơn sóng nhỏ là cổ phiếu này có thể bước vào một chu kỳ giảm rất sâu nên thời điểm này chúng ta sẽ nhìn thấy là một là thị trường đang gì ạ kênh đi xuống thứ hai chúng ta nhìn thấy một cái gì ạ mang mang tính gì ạ những cái gì mà chúng ta đang tính vốn có của nó nhìn sẵn mà chúng ta ai cũng thể biết được một là Fed tiếp tục đang tăng lãi suất khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong chu kỳ tới là rất cao cái điều thứ hai là chúng ta thấy là tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng USD trong thời gian vừa qua cũng đang biến động nếu cái tỷ giá này mà tiếp tục biến động ở mức cao thì cái việc đầu tiên là ngân hàng nhà nước cần phải gọi là bán USD ra để gì ạ à? cân bằng ngoại tệ vậy nếu tỷ giá gia tăng chúng ta thấy là chúng ta nhập nhiên liệu đầu vào từ nước khác vào Việt Nam nó sẽ đắt hơn mà làm cho lạm phát cao hơn đấy là cái điều đầu tiên chúng ta thấy rằng là nếu tỷ giá tăng tiếp tục tăng lên thì nó làm cho nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi rút vồ khỏi vốn tạm thời vào thị trường Việt Nam dẫn đến là một dòng tiền nhỏ bắt đầu rút ra khỏi thị trường và đấy là cái nguồn cung thì lớn ra và nhu cầu thì ít đi và đấy là cơ hội để cho các nhà đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu rõ rằng là một là chúng ta gì ạ tiếp tục mua vào để chúng ta trung bình giá xuống hai là chúng ta đứng ngoài để quan sát thị trường vậy bạn đang đứng ngoài hay các bạn trung bình giá xuống các bạn có thể comment số 3 được không ạ nếu các bạn đang đứng ở bên ngoài thì các bạn comment số 3 còn bạn đang trung bình và mua giá các là chúng ta thấy là giá nó rẻ mua đầu tư giá trị có thể comment số 4 vậy 3 hay 4 nó không quan trọng quan trọng là gì ạ à? nếu bạn mua ở thời điểm này bạn không nắm giữ cổ phiếu thì cái việc mà thị trường hồi phục trong ngắn hạn trong thời gian tới sẽ không là cao tức là cái tỷ lệ là rất là thấp khi mà tỷ lệ thấp như vậy thì việc mà gì ạ à? được thì chúng ta được khoảng độ 3 đến 5 phần trăm nhưng mất thì chúng ta sẽ có thể mất gì ạ à? đến 4 3 đến 4 phần trăm vậy được thì được 3 5 đến 10 phần trăm mà mất từ khoảng khoản 40 phần trăm thì điều gì diễn ra với tài khoản chúng ta nên nếu mà chúng ta lại tiếp tục tham gia trên một cái nền yếu như này đây là một cái nền kéo lên rất yếu như này thì nhiều cơ hội nhiều khả năng chúng ta sẽ bị mất tiền trong thời gian tới bởi vì đây là quá trình khi cổ phiếu gặp cái vùng hỗ trợ rất là yếu như này nó kéo lên 17 điểm nhưng rõ ràng là trong những đợt kéo trước chúng ta thấy là nó giảm thì giảm rất sâu kéo lên không có lượng giảm rất sâu kéo lên khối lượng thì nhiều khả năng cổ phiếu thị trường lại tiếp tục giảm nữa thì đấy là những cái gì mà các bạn cần phải nắm rõ được trong quá trình đầu tư chúng ta sẽ thấy là đầu tư chứng khoán nó là một trong lĩnh vực hấp dẫn với phần đông chúng ta vì nó chi phối bởi rất nhiều các nhu cầu nhu cầu sống nhu cầu danh vọng và thậm chí nó để cho chúng ta nhu cầu được yêu thương bởi vì phần lớn chúng ta ở trong cộng đồng chứng khoán chúng ta cảm giác là được à, thoải mái, được vui vẻ hạnh phúc, đặc biệt là lúc thị trường đi lên. Tuy nhiên thì cái nhu cầu yêu cổ phiếu nó sẽ có thể tạo ra sự phá hủy nếu không may chúng ta gì ạ bị thua lỗ rất nặng. Đặc biệt là khi mà thị trường tiếp tục có những đợt giảm mạnh nữa trong thời gian tới. Nên chính vì vậy thì cái video ngắn này à, chỉ cho các bạn biết rằng là tại thời điểm này là thời điểm tương đối nhạy cảm mang tính chất là mang tính chất là rủi ro rất là cao nên nếu anh chị em là tiếp tục đang nắm giữ cổ phiếu thì anh chị em cân nhắc rằng là nếu trong trường hợp cái đợt điều chỉnh lần thứ sau quá trình hồi phục lần thứ nhất lần thứ hai lên lần thứ nhất lần thứ hai và lần trở hồi ba này mà nó bị gãy thì các bạn nên thoát ra hết bởi vì cái rủi ro có thể là hệ trên hệ thống nó sẽ rất lớn với cái à, vốn chúng ta trong thời điểm này và Dũng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta trong video tiếp theo